Angular 13 Angular 13 có gì mới? Tôi rất vui mừng được chia sẻ bản phát hành hoàn toàn mới của Angular 13 với tất cả các bạn. Bản phát hành mới này hứa hẹn sẽ mang đến những cập nhật và tính năng giúp các lập trình viên xây dựng ra những ứng dụng Angular nhanh chóng và tuyệt vời hơn nữa. Hãy tải Angular 13 ngay bây giờ bằng cách chạy lệnh cập nhật trong dự án của bạn. ng update xem thêm hướng dẫn cập nhật tại update.angular.io. Với mỗi bản phát hành mới, mục tiêu của đội ngũ phát triển là tìm cách để làm cho Angular tốt hơn. Trong bản phát hành này, team Angular đã làm được điều đó thông qua việc mở rộng các tính năng và tối ưu hóa dựa trên IV hợp tác với cộng đồng Angular và tiếp tục cung cấp quy trình cập nhật ổn định. Hãy bắt đầu ngay và luôn với các cập nhật của IV. State of view Engine view Engine không còn khả dụng trong Angular kể từ version 13. Angular có thể giảm sự phụ thuộc vào NGCC Angular Compatibility Compiler. Quá trình biên dịch sẽ nhanh hơn vì sẽ không còn metadata và summary file. Các thay đổi của Angular Package Format APF Angular Package Format đã được sắp xếp hợp lý và hiện đại hóa để phục vụ các nhà phát triển tốt hơn. Cập nhật Component API Dưới đây là một ví dụ về cách tạo Angular Component ở các phiên bản trước. Với API mới, mã này có thể trở thành ngừng hỗ trợ AI 11. Việc loại bỏ hỗ trợ AI 11 cho phép Angular tận dụng các tính năng hiện đại của trình duyệt như các biến CSS và hoạt ảnh web thông qua các API webbox. Các nhà phát triển vẫn cần hỗ trợ người dùng AI 11 cho các dự án. Hiện có thể tiếp tục sử dụng Angular phiên bản 12 và nó sẽ được hỗ trợ cho đến tháng 11 năm 2022. Cải tiến đối với Angular CLI Angular hiện hỗ trợ sử dụng bộ đệm ẩn xây dựng liên tục theo mặc định cho các dự án phiên bản 13 mới. Nó giúp cải thiện tới 68% tốc độ build và nhiều tùy chọn công thái học hơn. Thay đổi framework và dependency Rxjs 4.7 hiện là mặc định cho các ứng dụng được tạo mới với lệnh ng New. Các ứng dụng hiện có sử dụng rxjs v6.x sẽ phải cập nhật thủ công bằng lệnh npm install rxjs a 7.4 cải tiến Angular Test đã có một số cải tiến quan trọng đối với test hiện đã hoạt động tốt hơn trong việc chia nhỏ các mô đun và môi trường sau mỗi lần thử nghiệm. Doom hiện đã được chạy làm sạch sau mỗi lần test và các nhà phát triển có thể mong đợi các lần test nhanh hơn, tốn ít bộ nhớ hơn, ít phụ thuộc lẫn nhau hơn và được tối ưu hóa hơn. Thay đổi về Angular Material Component Angular Material Component cũng có những thay đổi lớn Nổi trội nhất là sự thay đổi kích thước của button, radio button và checkbox. Ngoài ra, Angular Material còn có một cải tiến cho độ tương phản cao. Đóng góp của cộng đồng. Tự động bật tắt trình xác thực. Khôi phục lịch sử sau khi điều hướng bị hủy. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn nút like. Nếu thấy hữu ích hãy chia sẻ với bạn bè. Còn nếu thấy chưa hay, hãy để lại phần bình luận. Đừng quên ấn nút sub để ủng hộ kênh và theo dõi những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.